Hải Đăng Fishing ờ, chào bạn Giờ đây Hải Đăng Fishing ờ, giới thiệu các bạn dòng cần ờ, lu Hiện Hải Đăng đang phân phối hai loại Máy ngang và máy đứng Chiều dài 21 đây các bạn 21 nha các bạn đây, Hải Đăng đang giới thiệu các bạn cần Zudut 7 bộ cứng mờ Chiều dài 21 cái ờ, dòng cần này khoen ờ, bát Fuji các bạn nhé khá đẹp carbon xoắn hay ờ, thông số của cần đây các bạn linh tải dây chịu dây từ 10 đến 20 lb và tải trì là từ 10 đến 30 gram các bạn chiều dài 21 Đây là cần uh, khoen bắp khoen ờ, Fuji các bạn nhé đây, các bạn nhìn chữ Fuji đây các bạn đấy, chữ Fuji luôn ở trên ờ, thân khoen chất liệu carbon xoắn các bạn nhìn đường xoắn của carbon đấy dù Zudut bắt vặn từ trên xuống đây phần ba đầu cần này khá đẹp hai carbon hai hai hai power x uh, son thì hải đăng ờ, sẽ cân trọng lượng đo cái chiều dài ờ, thu gọn của cần đến hải đăng ờ, sẽ giới thiệu các bạn cần máy đứng hai khuyên à, khác hẳn nhau các bạn nhé ờ, đốt gốc về cơ bản thì cái đốt gốc này ờ, bát thì giống nhau thôi nhưng mà ừ, khoen khác nhau và tải trì với là trọng lượng nó cũng khác nhau các bạn Đó. Ta nhìn à, so sánh hai khoen nhau nhé một dòng máy ngang một dòng máy đứng khác hẳn nhau khoen khoen này cũng chống ờ, xoắn đầu gù tròn xoắn hết các bạn nhé cái ờ, điểm đặt quen thì cũng Đấy. Đấy, bắt đầu ờ, chuẩn bị khác rồi đấy quen ờ, dài hơn một chút đấy. quen này quen hai chân đấy. hai sáu tám m trừ hai đây bạn thông số của cần dây từ 5 đến 10 lb tải trì từ 5 đến 15 gram tải trì thấp hơn à, dòng cần máy ngang hai à, power carbon xoắn à, X đang sẽ cân trọng lượng cần một các bạn theo dõi đang vâng, à, sẽ gân à, máy ngang trước một trăm ba mươi gram các bạn nhé máy ngang mươi gram máy đứng máy đứng cân lại nó hơi chạm xuống tí 127 chênh nhau mấy gam về cái khoen và cái vỏ keo thế thôi à, đường kính ngọn này đường kính ngọn thì hai cái à, tương đương nhau thì đang à, sẽ đo một cái để các bạn hình dung nó dễ kính ngọn đây hai ly các bạn nhé đây là kính ngọn chuẩn hai ly luôn à, sẽ đo chiều dài thu gọn của cần chiều dài thu gọn là một m linh chín một m linh chín các bạn nhé Đấy, vừa rồi hải đang phát à, sinh đã giới thiệu các bạn là cần à, lu à, du đút máy ngang và máy đứng chiều dài 21 hải đang phát sinh xin chào hẹn gặp lại các bạn những sản phẩm tiếp theo của hải đang sinh